Hôm nay anh nghe là mình sẽ review của công ty điện tử trí Việt đúng không PD? Ủa vậy là hôm nay mình được xài được công nghệ hả? Đúng rồi, đúng rồi Rồi, hôm nay chúng ta sẽ review sản phẩm liên quan về dục tính à, Dược tính nha mọi người PD dạo này vã lắm rồi Ủa, ủa giờ cái đọc cái luận kịch bản giống vậy? Đương nhiên là không rồi đó vì cũng có khá nhiều bạn thắc mắc về tên công ty á, bán không có liên quan tới sản phẩm cho nên là họ thường bỏ qua em cứ tưởng là cái công ty nào tên đó thì nó sẽ bán cái sản ừ. phẩm đó chứ tuy công ty này tên là điện tử nhưng nó là công ty thương mại nên họ đã đăng ký ờ, nhập rất nhiều sản phẩm về bán có giấy tờ đúng luật nha cho nên cái tên của nó không có ảnh hưởng gì hết rồi đây là cái sản phẩm đầu tiên đầu tiên thì mình sẽ review ờ, hai ba món vậy hả? đầu tiên là tiền đâu á nuôi sản phẩm không nuôi tiền nuôi sản phẩm không nuôi tiền cho trừ cái tội đòi tiền nha rồi bây giờ cái nền cái hộp nó giống cái thuốc tây vậy à? có cái chữ doctor nữa à không phải cái uh, sản phẩm đó là mỹ phẩm nha mỹ phẩm nhưng mà người ta đặt thêm cái chữ doctor vào thôi à là skin doctor đúng rồi nó cũng là sản phẩm chăm sóc da đó thường thường đó là những công ty nào mà họ sáng chế hoặc là họ đặt tên cho một cái sản phẩm nào đó mà cũng mang chữ doctor á trong đó có một cái thành phần nào đó cái hiệu quả của nó nó sẽ vượt trội hơn ừ. là ừ. so với những sản phẩm khác nhưng mà công nhận á khi mẫu mã khi mà em coi thì nhìn nó giống giống như là kiểu thuốc thật á còn anh thì uh, cảm thấy à, nhớ đến cái uh, thời ờ, hoàng kim ngày xưa ờ à, gì anh ủa em chưa nghe hả nó là đại canh đó ừ. hồi xưa hả chỉ cần nói sung xe ôm đàn em của pd cho đi hả? nó một mình chấp hết ai cũng sợ nó một mình chấp hết ai cũng sợ rồi sao mình bị chém nhiều quá cho nên ngày nào cũng đi thuốc tay này người ta quên mặt luôn hèn chi nhìn thấy có vị hơi thâm nám tại sao thì bị chém nhiều quá xong rồi để lại sẹo rồi thâm nám thôi được rồi đủ rồi đó là cái chuyện trước kia thôi bây giờ anh đã có cái case skin doctor moisturizing lotion này rồi Ủa giờ là cái sản phẩm này nó trì với cái thân nảm của nó cây lửa đó hả? Cây lửa đó hả? Vậy <laughs> nó có trị được luôn cả cái vết sẹo năm xương đi đi <laughs> Cái này là kem dưỡng da và tái tạo hoàn thân thôi nha Trừ khi mấy cái chỗ cổ này nọ Anh đi ra ngoài đường nó hay bị ờ, kiểu như vậy Hỏng quá hả? Ờ, à, Ờ, thì ờ, nó bị chóc da vậy đó Thì giờ xài cái này nó đỡ hơn, đỡ đi không vậy? khi mà mới bị bỏng á, thì lấy một chút kem á, thoa nhẹ vào cái vết bỏng thì sẽ làm cho da đàn hồi và giảm độ nóng giúp da sẽ không bị bong nổi nước nha còn khi mà đang bị tổn thương nặng thì tất nhiên là phải đi bác sĩ đúng rồi đúng rồi <laughs> tất nhiên tất à, nhiên à, bỏng, nặng bỏng ờ. nặng kiểu do cháy hay do nước sôi <laughs> thì... thì... đó thì không được nha tại vì cái sản phẩm này không phải là thuốc sản phẩm này không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nhưng mà vậy còn trường hợp mà nhiễm trùng da nè hay là viêm da dị ứng hay là chạm thì có tác dụng gì không đi cái này thì nó còn tùy vào cái cơ địa của từng người vậy nó có xài được cho da mặt không đi chắc là do em thấy cái đó là gel body đúng không dạ đúng rồi được nha sau khi rửa mặt hoặc à, tắm á, thì thoa đều lên mặt và toàn thân luôn và dạ. massage nhẹ giúp da thẩm thấu và hấp thụ hiệu quả hơn dạ. Ủa nhưng mà xài cho cái cả da mặt luôn á họ Thì ừ, giờ nó bị kích ứng thì ờ. sao? Kem này nha đã được trải nghiệm thực tế theo các chu kỳ thời tiết khác nhau Trên cả da mặt và da body và đã cho thấy thích hợp cho mọi loại da nha và ừ. mọi lứa tuổi ở đây cũng nó ghi là cái uh, cho da sạch và khỏe của gia đình ta ừ. nhất là hả thời tiết lạnh làm nứt nẻ nè rồi vô chảy máu thì kem có tác dụng cân bằng độ đàn hồi của da sau đó cung cấp uh, chất dinh dưỡng cho da nữa đó chú ý là không thoa vào vết thương nha và ngưng sử dụng khi nổi mẩn đỏ ha oh, không được uống nha <laughs> rồi đặc biệt là ha, cái sản phẩm này nó có cái chứa hàm lượng tên là thành phần tên là ceramide nha các bạn được biết đến là một trong ba loại lipid tham gia cấu tạo lớp màng trên bề mặt da có tác dụng chống lão hóa nuôi dưỡng làn da trở đẹp nè thứ hai là dưỡng ẩm cho làn da căng mướt và mịn màng rồi cái thứ ba là thu nhỏ lỗ chân lông wow đặc nha wow ôi mình là thông thường nó màu trắng luôn nhưng mà cái này không như vậy ôi mà nghe mùi nó sảng khoái quá à. giống như cái lemon vậy đó chanh hả Ờ. cái này có làm sáng không ta hình như cái này à thì dừa nó thôi chị dừa ờ, ngẫm dưa, thôi hình như là cái ta tập trung vào cái dưỡng ẩm. nhưng mà dưỡng ẩm thì thông thường là nó rất là rít Ừ. nhưng mà cái Đúng này rồi. nó cũng không bị nó nó kiểu nó nhanh khô á ồ mau khi khô mà khi mà vừa bôi thoa đều lên là nó trời nó khô rồi thông thường là mình body lotion á thì mình có một cái bình bự bự bự Ừ. chà ba ừ. <laughs> lại với ờ, lại Disney rồi rất là khó để mang đi mang lại thông thường là để trong cái ờ, cái phòng tắm rồi ờ, nếu mà mình quên rồi mình đi bôi lại thì nó cũng hơi phiền ừ. nhưng mà cái này thì cứ để trên giường xong rồi trước khi ngủ bôi nó cũng ừ. được thôi bình thường á không biết là anh xuân với như á có chăm sóc da tay hoặc chân không tay chân á hả ừ Thông thường người ta chỉ quan tâm tới cái uh, mặt rồi tới cô cổ, cổ thôi chứ đâu có mặt em còn chưa chăm giờ thành nó thành sắp thành con heo luôn rồi chứ mà tay chân à chưa hả nhưng mà thông thường là mấy uh, đàn ông thì đâu có chăm sóc tay chân gì đâu thực ra cái vùng da tay chân á thì dễ chịu ờ, nhiều tác động từ sinh hoạt nè môi trường này ha thời tiết nên rất dễ lão hóa chai sần và hả khô nữa đó ủa mà em tưởng là chân với tay á là cái nơi mình da nó dày nhất nó khỏe ừ. nhất á cho ừ. nên là mới mình mới đi dân không mình mới làm bằng tay chứ ừ. Ừ chân dài đến thế là cùng Ô em cũng không còn khoe cái giỏ heo của em Không còn khoe cái giỏ heo của em Thì em không còn dơ, dơ lên là người ta cũng biết em luôn Chuyện gì đến rồi cũng đến Em yên tâm đi, cho dù chân ngắn hay là chân dài tí mắt Thì hả, với sản phẩm kem giữ ẩm tay chân vuông vanh này thì vẫn dùng được hết nha nãy nãy nói là gold bunny cho nên tưởng là cái cái cái gì mà màu vàng, gold này vàng. là vàng gì đó nhưng mà cái thực tế là tên là cool phải cool là đẹp hay là chân chân đẹp sản phẩm tên là chân đẹp em có biết câu là cái đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé biết chứ bài đó à, bữa giờ là hit lắm á ừ. này mấy anh em là xe mai bên nhau không sao không cần mấy bạn chắc cũng biết của VD đang giới thiệu sản phẩm ờ, cảm xúc cao trào cho mọi người mà hả sao mà không ai tập trung nghe hết vậy anh thì không hoàn tức là hoàn toàn không khe gì về cái ờ, tay chân nhưng mà cũng không có bị ờ, không có bị khô không có bị khô nứt này nọ nhưng mà à, chân thằng, thằng kia nó mới bị nên là hả nhờ vậy hôm nay á mới đưa hai người review đây ý là bây giờ cái bạn muốn là làm tao trở thành biến thành cái ờ, cái chuột bạch của bạn rồi nhưng mà em với Dung da chân tay đẹp sẵn rồi đâu cần ừ. phải <laughs> xài đâu vậy thì hôm nay bạn bạn cứ ngồi đây đi review chung với tao chân thô ráp kia kìa ừ thô ráp bây giờ BD oh. cái kem này lên và bôi đều nha các bạn do là cái tình trạng của BD á bị nước chân này nè nước cái gót này nè nó đã bị lâu cái sản phẩm này khi mà xài á, thì có bị uh, kiểu ờ, bị lột da hay là bị gì đó, được tẩy da chết gì không đi thông thường nha thông thường thì ha các sản phẩm mà chứa nhiều thành phần hóa chất á ừ. hóa học á thì nó sẽ lột tẩy ha ừ, ăn mòn nhanh nè và dễ gây ờ, kích ứng do làm tổn thương da đó và lâu dần thì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới cấu trúc da nhưng cái sản phẩm này thì hoàn toàn là một trăm phần trăm là thành phần tự nhiên hết chiết xuất uh, ờ, hoa kim ngân hoa sữa ong chúa và keo ong này ha chiết xuất uh, cúc ờ, la mã seri và một số thành phần khác giúp cung cấp vitamin và khoáng chất kháng uh, ờ, nấm nè cũng mùi hoa ha chống viêm nè chống oxy hóa lão hóa tăng sức đề kháng cho da giúp da tái tạo nhanh làm dịu da và tạo lớp màng bảo vệ giữ gìn nét trẻ trung cho làn da và chống lão hóa và có à, tác dụng mà làm mềm hòa tan các chất à, sừng ha giữa các lớp tế bào da với nhau giúp làm mong nhẹ từ từ các tế bào da chết và giúp da giữ nước nhiều hơn và làm ẩm da Ủa bây giờ cái chân mà nó bị hôi lắm á thì ờ, nó được uh, hiệu quả không nếu mà xài thì mình uh, ờ, mất cỡ bao lâu mình xài cần xài bao lâu để uh, có thấy được hiệu quả có à, khử mùi hôi nha và kháng khuẩn ha giúp ngăn ngừa nấm nè xoa dịu ha làm cho đỡ mệt mỏi à, bàn chân ừ. rồi kem có tác dụng sau khoảng 7 ngày nha ừ. cũng nhanh cũng 7 ngày cũng được em thấy nó giống cái hộp kẹo ngày xưa ấy không cái này à, thuốc uh, thuốc bôi của cái đông y của mấy ông bà già xài thì hay có cái màu mã gì mẫu mã thì em thấy là nên cần đổi à. đổi một chút đúng rồi thì anh sung anh sung thấy đúng đó đối với người hàn quốc khi mà nhìn vào cái bao bì đó thì giống như là uh, cái sản phẩm hồi xưa đúng ờ, không hồi xưa ở hồi quê xưa hay, uh, đúng rồi dành cho các ông ông bà <laughs> ông bà dưới quê xài đó ừ. à, có nghĩa có nghĩa là ở bên hàn quốc á, thì mẫu mã thì cũng quan trọng nhưng mà người ta lại quan trọng cái chất lượng hơn cho nên là nếu mà cái về cái bên ngoài nó không được bắt mắt nhưng mà cái sản phẩm tốt thì người ta vẫn duy trì rồi còn về cái chất kem ha cái chất kem đó thì hả, cảm thấy là nó cũng không không có đặc lắm nha nó ừ. loãng dạ. nhưng mà khi mà một khi nó bôi lên và khi mà mình thoa nhẹ nhàng mình, mình thoa một hồi á, thì cảm có một cái cảm giác là à, cái kem nó đang được giống như đang à, được à, thẩm Thông thấu đang được thẩm thấu một cách nhanh chóng và hả, cảm thấy là cái cái cái lượng kem nó đang được à, gọi là hấp thụ vào da đó ừ nó rất là nhanh luôn khi mà sử dụng cái sản phẩm này á, thì mình lấy một lượng ít thôi ừ. lượng ít vừa đủ thôi nhiều quá thì bây giờ pin cảm thấy nó hơi gọi là hơi trơn ờ à, trơn mấy cái đúng rồi mấy cái loại này thì thông thường là mình có cái chất dầu á dầu à. Ủa nhưng mà thông thường là nước môi hoặc là cái ờ, bị khô á, thì anh hay xài ờ, cái cái thuốc có cái chứa chất dầu khác à ý ý anh là cái son dưỡng môi ờ, đó son hả? dưỡng môi đó đó đúng rồi thì à, đúng là hiện tại đại đa số ờ, người tiêu dùng á, đều sử dụng ờ, bằng cái son dưỡng môi đó nhưng có thể chỉ tạo cảm giác mềm làm làm lành ngay lúc đó chứ không thể nào mà trị hẳn nha à cái đó thì không phải là cái thuốc trị đúng rồi đúng rồi đó không phải là trị thông thường ở bên Hàn Quốc thì rất là lạnh đặc biệt là cái mùa này thì mùa rất là lạnh luôn cho nên da rất là bị, dễ bị khô và bị chóc thì ờ, ở Việt Nam thì ờ, bây giờ thì lại ờ, nóng lại nóng anh nghĩ là các bạn nên chăm sóc trước ừ. tức là mình không nên nên là cái nước đến trong mới chữa cái nước đến trong mới chữa nước tới chân mới nhảy ra. À. À, rồi vì vậy á, nếu các bạn muốn chăm sóc đúng cách á thì ờ, nên dùng các loại kem phù hợp riêng với vùng da này kể cả khi à, không gặp vấn đề thì hả cũng phải chăm sóc và giữ gìn đối với hai sản phẩm này cũng như thế thì cái à, dưỡng da cho body và dưỡng da cho chân thì nó cũng là mình chăm sóc riêng cho từng cái vậy là cái hai sản phẩm này là cái chung một thương hiệu hả đúng rồi và các bạn nếu muốn à, mua hàng chính xác thì các bạn có thể đặt online qua shopee này ha tiki hoặc website hoặc là mua hàng trực tiếp tại cửa hàng ờ. Simi World em thấy là cũng là nhập của Hàn Quốc thì giá nó có cao thì à, cái Key Skin Doctor Moisturizing Lotion này thì có giá là 475 ngàn còn à, Woman Food Cream thì có giá là 450 nếu mà hiệu quả cho cả body á mà 470 mấy ngàn thì cũng được không không mắc lắm mà cũng không rẻ đúng rồi cũng nhưng không mà... thể nó rẻ được dạ nhưng mà nó hơi ít đó. ờ tại cái là dùng lượng dạ thông thường là cái cái body lotion nó chỉ là bự bự thì là bự bự nó còn rẻ thông thường là rẻ nhưng mà cái này à, theo như nãy giờ BD giới thiệu á thì nó có chất lượng với lại nó đảm bảo được gọi là đây cái như cái tên gọi của nó thì em nghĩ nó tốt thì cái giá này thì nó hợp lý rồi thì à, về cái cuốn vai phim đó thì ngoài cái bao bì ra thì BD cảm thấy là ok hết bây giờ cảm BD cảm thấy cái chân mình như hồi em bé vậy đó Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo Cái này là nó quá Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip tới ngày hôm nay Thì à, nếu mà các bạn à, thích sản phẩm nào thì à, hãy à, à, nhấp vào link bên dưới để đặt mua nha các bạn Anh nhớ